có lẽ là chúng ta làm cho mình một cái công việc nào đó để tăng thêm thu nhập và em đã xác định được điều đó và 20 năm công tác 22 năm công tác của em thì em đã có 10 năm đầu tiên của em rất là nhiệt huyết và à, tham gia tất cả các cái hoạt động của ngành giáo dục và em cũng đã đạt được tất cả các cái chỉ tiêu cũng như là mục tiêu và tất cả những cái à, danh hiệu mà bên ngành giáo dục có giả sử như là giáo viên giỏi cấp tỉnh này sáng kiến kinh nghiệm giỏi cấp tỉnh này rồi là giáo viên chủ nhiệm giỏi rồi là tất cả các cái hoạt động kể cả cuộc thi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tất cả những cái chỉ ừ, tiêu chí đó là em đã đạt được sau 10 năm và khi mà em cảm thấy chuyên môn của mình đã vững vàng rồi và em cũng không có ý định là mà là phát triển hệ thống thế do vậy mà à, em cũng không có ý định là phát triển là để làm công tác quản lý do vậy em đã nghĩ là tìm cho mình một cái công việc nào đó để mình có thể tăng thu nhập thì em cũng trải qua rất nhiều các cái công việc Đấy, tuy nhiên thì có cái công việc cuối cùng của em đó là em đã làm à, nghề sơn nước và nghề sơn nước của nhà em hiện nay là là được 12 năm và trong quá trình 12 năm thì à, đến năm 2020 thì em đã gặp được ờ, cơ hội rau ăn và em đã có nhiều những cái định hướng để tập trung vào rau ăn à, để so sánh được những cái công việc này thì em thấy thứ nhất làm ngành giáo viên thì em đã à, đạt được tất cả các cái tiêu chí mà mình mong muốn và mình cảm thấy chuyên môn mình vững vàng rồi mình không phân đấu làm công tác quản lý thì em lại tập trung vào một phần vì thời gian rảnh rỗi thì em sẽ làm à, công việc kinh doanh và hiện nay thì nhà em là nhà một nhà phân phối và nhà phân phối sơn của nhà em thì em cũng đã có rất nhiều cái hệ thống uh, cấp 2 uh, à, và nếu mà nói ở thị trường Hòa Bình thì em cũng phát triển khá là rộng về cái hệ thống cấp 2 về ngành sơn. Tuy nhiên thì cho đến giờ phút này thì em cảm thấy nó cũng có một cái gì đó rất là mệt mỏi. thứ nhất là à, cũng xin chia sẻ với cô chú và các anh chị rằng là em xuất phát nghề kinh doanh em chỉ có 20 triệu ở trong tay xuất phát nghề kinh doanh và em gặp rất nhiều những khó khăn trong cái việc mà mà kinh doanh tuy nhiên thì em rất là cố gắng và nỗ lực vì cái điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà mình lúc đó nó quá là khó khăn với đồng lương ít ỏi không đủ để trang trải cuộc sống trong gia đình do vậy mà em đã cố gắng nỗ lực làm một cô giáo làm một phụ nữ rất là nhỏ à, tức là cũng không phải là được à, khỏe khoắn như những người khác tuy nhiên em rất là cố gắng nỗ lực vượt qua và khi mà em đã thành công rồi thì à, cái công việc của em thu nhập cũng khá là ổn định vậy thì cô chú với các anh chị biết rằng là nghề sơn nước ấy ờ, mức thu nhập tối thiểu cũng phải được 20 phần trăm Vậy thì như thế thì mỗi một công trình bây giờ có bé nhất cũng phải là 30 triệu mà 23 là 23 là 6 triệu rồi. Cái việc đấy quá đơn giản. Giả sử như một tháng là 30 ngày thì mình chốt được một hai công trình, hai ba công trình là quá đơn giản đúng không ạ? Là quá ổn định rồi vậy thì nếu mà công trình lớn hơn thì mình còn thu nhập hơn nữa và em cảm thấy rằng là khi mà đến là em làm được khoảng 5 năm là em gần như là em không phải đi à, đi làm việc nhiều nữa mà để hệ thống cấp 2 làm việc và em có thể ở nhà chị à, là à, nói chung là đi tư vấn này, rồi là phục vụ khách hàng rồi là quản lý thợ thế nhưng mà à, em thấy nó đến giờ phút này thì mình sức khỏe mỗi ngày một à, một thêm một tuổi thì tất nhiên là nó cũng có cái gì đó nó cảm thấy lười đi thế cho nên là ừ, em cũng muốn nghĩ là thay đổi một cái công việc gì khác vì làm sơn ấy là em thấy rất là vất vả như thế này này thứ nhất là mình phải đi tư vấn thứ hai nữa đó là mình phải bỏ bỏ rất là nhiều vốn mà vốn thì tồn động mỗi một hệ thống cấp 2 ừ, bị động vốn ít nhất là 5 đến 70 triệu mà ví dụ hệ thống cấp 2 mà độ khoảng à, hai ba hai ba mươi cái đại lý cấp 2 thì chắc là vốn động rất là nhiều và 100 phần trăm là không có một cái đại lý cấp 2 nào là họ không động vốn của mình cả chưa tính đến cái việc đó là các công ty xí nghiệp họ cũng sử dụng vốn của mình và họ một năm họ chỉ thanh toán trong hai lần như vậy vốn cũng đậm rất nhiều thứ ba nữa là cái vốn lưu động cũng phải nhiều đúng không ạ còn nếu mà vốn ít thì chúng ta không thể à, làm được bởi vì bây giờ một thùng sơn bây giờ có rẻ thì cũng à, một triệu hơn một triệu hoặc là một thùng rồi thế mà một công trình lớn như thế thì cũng rất là nhiều vốn thế là đấy là cái thứ nhất thứ hai nữa là cái việc mà em đi tư vấn thì em thấy gặp những cái khó khăn thứ nhất là khi là một người phụ nữ mà làm những cái công việc đó đến những công trình à, nào là gặp thợ sơn nào là gặp thợ xây nào gặp thợ điện nào gặp thợ uh, cửa nào gặp thợ đá rồi là gặp tất cả các cái thành phần trong một cái công trình như vậy thì em cảm thấy rất là là là nếu như vô tình mà đến một công trình nào mà gặp một chủ thầu xây dựng mà họ lại cũng kết hợp bán sơn thì thật sự cái buổi hôm đấy là gọi là là đen đấy ạ đến đấy họ có những cái ngôn từ những cái từ mà họ đối đáp với mình là à, có thể nói những cái từ đó là là không có ý thức đấy mà làm cho em nếu như em đến một cái công trình như vậy sau khi em rời ra khỏi một công trình như thế em quay về nói thật sự với cô chú và các anh chị là em rơi nước mắt vì là tủ thân à, vì là người ta nói với mình những cái lời lẽ mà mình cảm thấy không hài lòng ấy ạ thì à, à, sau nhiều năm như thế thì em cũng đã vượt qua được tất cả và em đã hòa đồng và cố gắng làm sao mà à, khi gặp những cái khách hàng như thế thì mình xử lý như thế nào à, đó để cho hài hòa và để cho họ không không nói mình với những cái như kiểu là người ta cạnh tranh với mình ấy ạ Thế thì à, đến năm 2020 thì em gặp được cơ hội ra oan là cũng là cái lúc mà đúng trong tâm trí em cũng muốn chuyển đổi một cái công việc gì đó mà nó nhẹ nhàng hơn. Thì khi em được biết đến cơ hội ra oan thì em đã à, tập trung vào khi mình đã xác định một cái công việc gì đó thì mình cố gắng làm sao mình muốn thay đổi một cái gì đó thì mình cũng phải nghiên cứu và nói thật sự với cô chú và các anh chị là em nghiên cứu về rau ăn á Ừ, em chưa bao giờ kể cả chuyên môn khi em bắt đầu ra trường em cũng không nghiên cứu nhiều bằng khi em nghiên cứu rau ăn như vậy em nghiên cứu từng những cái câu lệnh từng những cái cửa sổ từng những cái ờ, gì đó những cái câu lệnh gì đó mà được thể hiện ở trên ờ, cái cửa sổ của rau ăn để xem là cái gì và khi mà em tham gia rau ăn là chưa có tiếng Việt nên em phải chuyển sang Google dịch để em dịch xem là nói về những cái gì thì em cảm thấy rất là là thú vị và em đã dần dần dần và em bị ngấm vào trong máu và đến giờ phút này em vẫn yêu rất là yêu rau ăn yêu không phải là vì đồng tiền yêu không phải là là vì một cái gì hết mà yêu ở đây là em muốn làm sao cái công việc của mình được nhẹ nhàng hơn thứ hai nữa là vẫn có thêm thu nhập thứ ba nữa là giúp được cho nhiều người à, qua tức là giúp được cho nhiều người vượt qua được những cái khó khăn và nắm bắt được cái cơ hội uh, của uh, công ty và uh, khi mà em chuyển sang rau ăn làm ấy thì em thấy rằng là nó uh, vốn không phải bỏ ra nhiều thứ hai nữa là cũng một cái sức mà em đi tư vấn bình thường em đi tư vấn sơn em cũng phải đi cả buổi chiều sáng em đi dạy học chiều em đi tư vấn sơn cũng một cái công sức em bỏ ra như vậy nhưng nếu em đi làm sơn thì nó nặng và vất vả hơn lát rất là nhiều nhưng đi tư vấn rau ăn thì em em thấy nhẹ nhàng thứ nhất là mình à, được à, vui vẻ này được đi du lịch này được uống cà phê này rồi được giao tiếp với nhiều người trên khắp thế giới này thì kể cả bạn bè trong nước và ngoài nước em đều có thể giao lưu với họ và em cảm thấy em thời gian nó cũng không bị ờ, không không bị áp lực à, như đi làm sơn làm sơn thì nào là liên quan đến thợ như em một mình em là một phụ nữ nhưng mà em quản đến 15 đến 20 thợ sơn và khi em bán sơn thì đương nhiên là em phải có thợ rồi ạ thế thì uh, nó có có thể là nó còn xảy ra những cái rủi ro nữa hai nữa là những cái sơn thì mình không sản xuất được ra nhưng sau em làm việc hơn 10 năm với công ty sơn thì em cũng có thể khẳng định được thương hiệu tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện thì không phải là thợ nào cũng làm đều tay nó sẽ có những cái điều mà mà nó có những cái công việc mà nó lại à, liên quan đến à, đến đến cái à, công việc ạ thì em lại phải đến để xử lý em là cái người trực tiếp phải xử lý những cái công việc như vậy thì em cảm đôi lúc là mà phải xử lý những như thế thì em cảm thấy rất là mệt mỏi thế do vậy mà mà em đã chọn rau ăn à, và hiện nay thì cái ngành sơn của em hai trong một năm gần đây là em cũng đang thì dần khép hẹp dần lại và thu hồi vốn về và em cũng xác định là em sẽ à, coi rau ăn là một cái sự nghiệp và công tất nhiên là công việc chuyên môn của em vẫn phải là chính bởi vì em công tác 22 năm rồi thì đương nhiên còn à, hơn chục năm nữa thì em vẫn phải cố gắng à, để hoàn thành với nhà nước à, còn à, đối với Lao An là sau tương lai là là sự nghiệp của em cho nên có rất nhiều những cái công ty à, những cái dự án khác đến mời chào em và họ thấy em thành công và họ thấy em năng động và họ thấy em nhiệt huyết với cả công việc có rất nhiều những cái nền tảng chia sẻ và đến trực trực tiếp để mời chào em nhưng ờ, em không bao giờ tiếp nhận và em chỉ uh, em từ chối họ hết nên là um, em coi rau ăn là cô chú và các anh chị biết đấy khi mình mà mà tham gia bất cứ một cái công việc gì đó dù là nhỏ nhất dù là nhỏ nhất việc nào cũng thế nó đều là một cuộc chơi đúng không ạ vậy thì cứ mỗi một cuộc chơi nào cũng thế nó đều có cái thể lệ và nó đều có cái nguyên tắc của nó cho nên là khi em đã đã tham gia cuộc chơi thì em phải vậy em phải được thành công ở cái cuộc chơi nào đó thì em mới bắt đầu chuyển đổi đúng không ạ khi mình đã cảm thấy mình thành công rồi cuộc chơi đấy của mình đã thành công thì mình và cuộc chơi đấy nó không có vấn đề gì uh, trong tương lai thì mình vẫn cứ tham gia cuộc chơi mãi mãi và khi mình làm mãi mãi thì đương nhiên mình sẽ trở thành những cái con người là có dày về mặt kinh nghiệm đúng không ạ vậy thì ờ, đối với thao ăn bây giờ thì em không còn có một cái điều gì mà em cần còn phải phải à, Ờ, suy nghĩ nữa mà ừ. em cứ thẳng tiến bây giờ cứ yên tâm để coi như là em cảm thấy em yên tâm để em làm việc và em không phải suy nghĩ bất cứ một cái gì hết cho nên là à, rất chúc mừng các cô chú và các anh chị đã à, sở hữu cho mình một cái ID và khi mình đã có một cái ID rồi mình hãy nhớ rằng cái mốc của mình tham gia từ thời điểm nào và mình hãy hãy à, cho phép mình một cái cơ hội và đặt mục tiêu kế hoạch để cho mình thành công đừng có để là mình tại sao mình vào từ bao giờ rồi mà bây giờ mình chưa thành công thì mình cũng phải đặt câu hỏi là lý do làm sao và rao oan ở đây các cô chú và các anh chị và các anh tuyến trên hỗ trợ rất tích cực kể cả đội nhóm khác cũng hỗ trợ cho chúng ta vậy thì tại sao mà mình không thành công được thì mình cũng phải đặt ra câu hỏi mình không thành công ở đây thì mình ít nhất mình phải thành công ở một cái vị trí nào đó nhưng đến giờ phút này mình đã bao nhiêu tuổi rồi mình đã có gia đình rồi tại sao mình chưa thành công vậy thì mình phải hỏi xem người ta làm như thế nào đối với em em không có một lúc nào em được nghỉ ngơi hết cô chú các anh chị biết rằng là em quản 15 người thợ em đi dạy học nhà cửa con cái em đều bàn tay em lo hết chồng em đi làm xa vậy tại sao em vẫn thành công ở các lĩnh vực mà em nhận đấy mà em em cảm thấy em làm việc ờ, không phải là em không được ngủ nhiều và em cũng phải dành thời gian để em nghỉ tuy nhiên thì em ờ, làm việc là em phải em làm việc gì em cũng ghi chép lại và em sắp xếp trong đầu của em đêm bắt đầu em nhắm mắt đi ngủ là em sắp xếp công việc của em và sáng hôm sau em ngày nào cũng 5 giờ sáng em dậy nấu cơm cho cả gia đình ăn chưa bao giờ nhà em đi ăn sáng ở bất cứ một cái quán nào hết mà nhà em là do em nấu bữa sáng cho cả gia đình ăn sau đó em bắt đầu công việc cho cả ngày à, đủ năng lượng cho cả ngày thế nên là em nghĩ là chúng ta còn trẻ chúng ta còn sức khỏe chúng ta phải cố gắng và nỗ lực tham gia một cái cuộc chơi nào đó và phải thành công và mình làm gì mình cũng phải có trách nhiệm với cái công việc đó thì đối với rau ăn thì hiện nay có rất nhiều à, các anh chị à, đã chia sẻ nhiều về thế nào là rau ăn rồi công ty rau ăn như nào quyền lợi rau ăn như thế nào và rau ăn đã có những cái gì và phát triển như thế nào thì được chia sẻ rất là nhiều rồi em không nói lại nữa và em chỉ muốn nhắc nhở và muốn chia sẻ với cô chú anh chị rằng bây giờ chúng ta hãy cố gắng là sao tập trung vào phần ix để chúng ta nắm bắt cái cơ hội uh, thật sự là một giá trị uh, và um, rao ăn uh, chúng ta nhận thấy rằng nếu như chúng ta tham gia và chơi cái trò chơi này sẽ um, chúng ta đặt hết tâm tâm lực và khối óc vào cái Planet ax này thì em nghĩ là chúng ta sẽ đem lại một cái hiệu quả à, to lớn à, rao ăn cho ra mắt cái bản beta à, có thể nói đây là một cái chiến lược đón đầu à, thị trường marketing về cái trò chơi này vậy thì cái trò chơi này nó hoạt động như thế nào thì chúng ta có thể tưởng tượng nó giống như là cái trò chơi xúc sắc đấy à, và nó sẽ bắt đầu bằng những cái kết quả ngẫu nhiên ví dụ như là 50 euro thì nó bằng 50 uh, à, lô đất và sấp xỉ bằng 5,725 pick à, và các pick này nó sẽ rơi ngẫu nhiên xuống các vị trí trên khắp các nước trên thế giới và À, thông thường thì các lô đất ở các cái vị trí uh, thả ít ừ, ít hơn ấy thì là những cái vị trí là là rất là đắt và có giá trị còn các cái lô được thả nhiều tích thường là ở những cái vị trí ở ngoại ô thì nó có cái giá rẻ hơn tuy nhiên thì các tích ở bất cứ vị trí nào thì đều có giá trị và tăng dần lên đấy cho nên là rất mong là cô chú với các anh chị à, à, đang thì trong cái dịp này thì cố gắng làm sao để nắm bắt cơ hội và cái cơ hội à, đợt này thì có rất nhiều chương trình khuyến mại để dành cho chúng ta được thăng tiến cấp bậc à, và được à, à, cái nhiều quyền lợi đến với chúng ta vậy thì à, em à, hôm nay thì à, em cũng xin phép được chia sẻ là cái công việc mà em đến với rau ăn là em đã so sánh từ cái việc em đi dạy học và em không phấn đấu em làm mà à, làm quản lý và em làm sơn thì đến giờ phút này thì em cảm thấy là cái việc nợ lần thì nó quá là nhiều cho nên là em không à, tức là người ta nợ nhiều ấy ạ đi thu về rất là khó nhất là trong cái giai đoạn dịch bệnh như thế này thì thì cái việc mà thu hồi vốn về rất là khó cho nên là em cũng dần dần từng bước là thu ờ, thu hồi về dần và em cũng coi rau ăn là một cái sự nghiệp cho nên là à, ở đây không nói là ai giỏi hết và em rất mong à, nhận được à, sự à, trợ giúp giúp đỡ của các cô chú và các anh chị để cho em có thể à, tiến bước à, xa hơn à, vâng em xin à, tới đây thì hôm nay em xin phép được à, chia sẻ à, như vậy à, xin được cảm ơn cô chú và các anh chị đã lắng nghe những cái lời tâm sự à, của em à, chúc cô chú và các anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ hạnh phúc và đoàn kết chúng ta cùng thành công lần em xin chân thành cảm ơn à, dạ vâng em cảm ơn chị nga rất các anh chị các chú thấy không ạ à? các chị nhá chị em thấy các anh chị ổn quá các anh chị có nghe rõ em nói rõ không ạ à? cả nhà thấy không ạ à? chị nga là một người rất là năng động và khi em nói chuyện với chị nga từ một trái tim từ một sự yêu thương chỉ khi chị biết đến ra quan và tâm chị luôn luôn cho đi và ngày hôm nay chị vừa làm biết bao nhiêu công việc mà ngày hôm nay chị đã lên manager hay sao tổng thu nhập chỉ có là hai hai trăm tám mươi triệu 10.000 euro các anh chị ạ à. vậy thì đây là công việc của chị làm thêm các cô chú các anh chị thấy tuyệt vời không ạ cả chỗ, các các cô chị thanh thị thêm tuyệt vời thì chúng ta hãy comment thật nhiều bông hồng để dành tặng cho chị ạ à. dạ vâng và sau đây thì em sẽ chúc chị nga sẽ thành công hơn nữa ạ vâng em xin chân thành cảm ơn ạ vâng và sau đây thì em xin trân trọng mời một người anh một người upline của em một người luôn luôn cho đi và uh, chia sẻ cho em thắm 9 tháng trời raw one và ngày hôm nay em vô cùng vô cùng biết ơn anh là anh là người uh, đã làm một công ty đó là bất động sản nhưng khi biết đến raw one thì anh đã tập trung và giúp đỡ cho em và giúp đỡ cho đội nhóm cái tâm của anh cho đi và ngày hôm nay anh đã lên manager 3 sao và anh đã bỏ luôn một công ty đó là công ty bất động sản cho người em trai và sau đây em xin trân trọng mời anh à, lý do anh chọn Rawan là sự nghiệp và sự thành công của anh ạ à. em xin trân trọng mời anh như sĩ hải ạ à. cả nhà mình hãy comment thật nhiều con số 68 68 đi ạ à. vâng em cảm ơn cả nhà rất là nhiều em xin mời anh ạ à. Vâng ạ, à, à, xin cảm ơn MC Hồng Thắm của chúng ta, à, cực kỳ năng lượng đúng không ạ? À, lời đầu tiên thì à, em Hải xin à, chào Chủ tịch Nguyễn Đức Hạnh chào tất cả các anh chị cô chú uh, trong uh, gia đình Myron đầu tiên em hãy chúc cho tất cả uh, hạnh chủ tịch hạnh chúng ta và uh, tất cả cô chú anh chị em một buổi tối thật là nhiều năng lượng vui vẻ hạnh phúc và đón nhận được nhiều cái giá trị tuyệt vời từ buổi dung tối hôm nay và sau buổi dung là một giấc ngủ thật là ngon vâng ạ em hải xin tự giới thiệu à, về bản thân của mình một xíu ạ em hải năm nay là 47 tuổi đang sinh sống và làm việc tại biên hòa đồng nai và và khi mà à, cách đây khoảng 10, 10 tháng 11 tháng em Hải được đón nhận khối rau ăn à, thực ra thì à, với hội rau ăn em Hải biết trước đó gần 2 năm cơ nhưng mà để mà trực tiếp mà làm việc ấy, thì cũng nhờ chủ tịch hạnh chúng ta là cho em Hải được biết cái giá trị thực ra rau ăn thì em Hải à, tình cờ trong một lần lên trên mạng lang thang trên mạng ấy, thì à, đón nhận được thông tin này rồi và cũng đã đăng ký một tài khoản trước đó nhưng mà thực sự mà mà hiểu về giá trị của rau ăn thì mãi gần 10 tháng sau em Hải mới à, mới mới có được cái thời gian mà làm việc chính thức với nó thì à, à, giống như rất nhiều cô chú anh chị ở đây ạ ai cũng có một công việc để làm đúng không ạ cũng có một công việc chúng ta để kinh doanh để chúng ta có nguồn thu nhập đảm bảo cuộc sống của gia đình mình và cho bản thân mình và từ những ngày đầu tiên à, khi mà Hải đang học ở nhà trường ấy Hải đã có ước mơ mình sẽ là có một cái doanh nghiệp nhưng mà cụ thể doanh nghiệp như thế nào thì à, thực ra là đấy là chỉ ước mơ thôi thì à, sau đó thì em Hải đã cũng đã đi làm và những năm 90 của thế kỷ trước đã à, được làm bên ngành đường và hồi đó ngành đường rất là hot đúng không ạ thời điểm đó thì à, nhà nước chúng ta đang có chiến lược đến năm 2000 đạt một triệu tấn đường đấy và em Hải rất may mắn là được à, à, làm vào một công ty đường thì thời điểm đó rất là tuyệt vời nhưng với cuộc sống và những ước mơ của mình nó không hề nhỏ và em Hải đã sau đó được chuyển sang một cái lĩnh vực khác à, làm bên công ty xây dựng à, công tác tại đây cũng được khoảng 8 năm à, nhưng mà với cái điều kiện làm việc có thể là nó cũng tốt nhưng ờ, nó chưa đảm bảo được cái mong muốn của em Hải và em Hải đã nỗ nỗ lực và có đi học học thêm học đại học và khi đó chuyển sang được à, làm à, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk công tác tại đây cũng khoảng gần 8 năm à, như vậy là khi mà công tác ở đây thì uh, mức thu nhập và cái thì nó cuộc sống tốt hơn nhiều à, các cô chú anh chị ai cũng biết đến à, công ty cổ phần sữa Vinamilk đúng không ạ rất là tuyệt vời đúng không ạ chế độ phúc lợi và tất cả khoản các khoản thu nhập thì rất là tốt nhưng với tâm nguyện của mình là phải có một cái doanh nghiệp và em Hải thì đã cũng đã học đại học và sau đó thì à, nghỉ ra mở cho mình một doanh nghiệp tuy nhiên cuộc đời thì nó không hề bằng phẳng đúng không ạ bởi vì sao ước mơ là là vấn đề ước mơ thôi nhưng để mà thành công với nó thì không hề đơn giản ạ bởi chúng ta phải có những trải nghiệm chúng ta phải có những cái vấp ngã à, thì thực ra là th sau thời gian đó thì em Hải cũng không có thành công và ngay thời điểm đó thì à, ở tại Đồng Nai chính thức là được lên đô thị thành phố Biên Hòa loại 1 và như vậy là thời cơ đã à, cho những người kinh doanh bất động sản thì rất nhiều anh chị cô chú bạn của Hải thành công rất nhiều thì các anh chị là xin lỗi với người bạn người em thôi họ và làm công nhân và thậm chí ạ à, đi xe đạp thôi nhưng chỉ có hai năm làm bất động sản thì họ có đến à, tài sản đến vài tỷ thậm chí vài chục tỷ thậm chí có bạn bây giờ cả trăm tỷ cơ à, nhưng đấy là một cái điều mà Hải tại sao chúng ta lại chúng ta lại không không không theo một cái công việc gì đó mà nó đã có sự đột phá và em Hải thì uh, bắt đầu uh, men sang bất động sản và cũng mở cho mình một cái doanh nghiệp cùng với các người em của mình tuy nhiên ạ uh, bất động sản làm tốt được vài năm thôi ạ tại vì đô đô thị Biên Hòa lên được uh, uh, loại một và thời điểm đó để bắt đầu đất nó nó nó nó sốt như vậy thì nếu trong thời gian à, đó chúng ta mà trước cơ hội chúng ta sẽ có được cái, cái giá trị và thu nhập rất là tốt chỉ trong vòng vài năm đó là về chu kỳ kinh tế thì nó là hình xin chắc cô chú anh chị đều hiểu rồi ạ nó chỉ có một chu kỳ và khi nó lên thời điểm đó nó sẽ xuống và nó sẽ có một cái mức độ và nó sẽ chuyển sang một cái chu kỳ khác như vậy là năm 2020 khi mà dịch bệnh uh, covid nó bắt đầu lan tràn trên thế giới và Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ đúng không ạ và em Hải thấy đó là một sự khó khăn rất may là khi đó em Hải đã đón nhận cơ hội round này à, và thực ra đón nhận thì em Hải cũng, cũng biết được rằng nó là công ty công nghệ thôi nhưng không hiểu rằng là giá trị của round nó, nó nó lớn như thế nó tuyệt vời như thế à và rất may là em Hải đã gặp được ừ, chủ tịch của chúng ta ở đây ạ à. đấy là chủ tịch uh, Nguyễn Đức Thành à, chủ, chủ tịch Thành chúng ta đã cho em Hải được biết được cái giá trị uh, giá trị tuyệt vời đó bạn nó hai giá trị giá trị nhân văn và giá trị tạo ra là ra tài là chính à, nền tài chính của bản thân đấy à, thì em tìm hiểu thì thấy quá tuyệt vời đi ạ à, cái tuyệt vời thứ nhất là thời điểm đó thì uh, công việc của em Hải thì một cái doanh nghiệp đang có khoảng 50 nhân viên à, nhưng sau đó thì Covid rồi các bạn nghỉ cũng đâu đó mất một nửa như vậy là có thể có thể thấy rằng là sự khó khăn đang đến à, nhưng tại thời điểm này thì uh, Rawan đã phát triển rất là tốt từ uh, khoảng các trường hơn một triệu thành viên cuối năm 2019 thôi mà Kia em biết được là nó lên là bao nhiêu ạ nó lên được đến cả 6 7 triệu 8 triệu như vậy là nó tăng trưởng cực kỳ kinh khủng và với được với sự phát triển như thế mà chúng ta lại làm việc online 100 phần trăm có phải tại thời điểm này thì cô chú anh chị em chúng ta đang có mặt ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam cũng như là ở ờ, các quốc gia khác ở đây ạ em thông báo có các anh chị ở tận Nhật đang ngồi trong phòng Zoom chúng ta là rất là tuyệt vời đúng không ạ và chúng ta làm việc online trên toàn cầu chứ chẳng là việc ờ, ở một cái vị trí cụ thể ờ, nào đó gò bó ở đâu cả và chúng ta làm việc mọi lúc mọi nơi à, thời gian thì không gò bó và điều điều đặc biệt là như vậy điều thứ hai à với sự khởi nghiệp của Rawan thì ai cũng có thể vào được người nghèo nhất cũng thể vào được à, và nó không giới hạn ờ, chúng ta là ai chúng ta có trình độ học vấn là tiến sĩ đại học coi là thậm chí cả những bác lao động uh, bình thường là những uh, người thợ hồ hoặc là những người làm công việc uh, chân tay họ đều có thể thành công là cái điều đó là điều rất là tuyệt vời bởi sao ạ cái sự nhân văn đó là khi ngài chủ tịch và chủ tịch Jonas chúng ta và ngài Johan chúng ta là hai nhà đồng sáng lập ấy, họ đã tạo dựng một công ty mà bất cứ mọi thành phần mà trình độ văn hóa cũng như là là thể trạng ví dụ ở đây ạ lát nữa chúng ta sẽ gặp một người à, chị rất là tuyệt vời đó là chị Nan Đi Thiên ạ à. à, với chiều cao của chị chúng ta biết là rất là khiêm tốn bởi vì à, do sức khỏe chị sinh ra chỉ có một mét à, mét mút thì đó thôi ạ à. em đã từng gặp chị và đã được thực hình với chị rồi à như vậy là họ không giới hạn về trình độ cũng như là về bạn bạn đến từ ai bạn đẹp hay bạn xấu à, không quan trọng không quan trọng ạ à. thì với đầu ăn chúng ta chỉ khởi nghiệp với cái số vốn cực kỳ nhỏ cực kỳ nhỏ em hải nói rằng một doanh nghiệp hiện tại bây giờ em hải là một doanh nghiệp đấy ạ à chủ tịch chạy chúng ta là một doanh nghiệp đấy ạ một doanh nghiệp thì chúng ta phải bỏ vốn bao nhiêu ạ ít nhất như bản thân em Hải phải bỏ ra mấy trăm triệu mới mở doanh nghiệp của mình được và sau doanh nghiệp bất động sản tính mặt tỷ à, nhưng mà đây chúng ta chỉ có bao nhiêu ạ hai triệu sáu hai triệu sáu vào năm à, 2019 và 20 từ 21 thì tháng 4 năm 21 thì chúng ta đã là lên thẳng thêm 10 euro nữa là hai à, là 3 triệu tức là 109 euro vậy là cái số tiền 3 triệu chúng ta khởi nghiệp để trở thành một doanh nghiệp toàn cầu nó có đáng để chúng ta quá là không lo được không ạ và em biết hẳn biết rằng là ở đây ạ có rất nhiều anh chị khi tham gia round one không có nổi hai triệu sáu thời gian đầu mà à, phải vay đến gần như 10 người mới có đủ hai triệu sáu hôm nay các anh đều là chủ tịch hoặc là những director à, rất là tuyệt vời rồi mức thu nhập thì như này em thắm có nói ạ tính bằng à, à tính bằng trăm triệu và tỷ rồi đấy với khởi nghiệp chúng ta rất là thấp và người nghèo nhất cũng có thể tham gia được và và đấy là cái điều mà em hải thấy rất là tuyệt vời và cái điều tuyệt vời nữa là có phải em Hải đã cố gắng rất nhiều à, cũng phải đến công tác đến hai mươi mấy năm rồi ạ. nhưng mà bản thân em Hải vẫn chưa được về hưu ạ tức là à, để có một khoản lương hưu chúng ta phải cống hiến bao nhiêu ạ từ 30 đến 35 năm khoảng thời gian không hề nhỏ đúng không ạ cuộc đời chúng ta là 70 năm cuộc đời đi ạ thì chúng ta mất hơn nửa cuộc đời chúng ta để chúng ta làm mà mất 10 mười mấy 18 20 năm đầu tiên để chúng ta trưởng thành thì chúng ta đã đi hết hơn 2 phần ba cuộc đời chúng ta rồi đấy ạ nhưng với Rawan ạ ở đây với chủ tịch hạnh của của, của em Hải à, người bảo trợ em Hải đấy ạ chỉ có đúng một năm một năm và hai tháng chủ tài Thạnh đã lên được là chủ tịch với mức lương từ 120 triệu mỗi tháng khoảng như thế ạ nó nhiều cái vấn đề do tỷ giá nữa và với 3 tháng thôi ạ với 3 tháng làm việc thôi sếp của chúng ta chủ tài Thạnh chúng ta đã, đã lên đai tơ một sao với mức lương từ 14 cho đến 17 triệu mỗi tháng như vậy là chúng ta công hiến một khoảng thời gian bằng 1 phần 10 so với thời gian công hiến của các việc công việc thông thường đấy mà chúng ta đã đạt mức lương hưu và dĩ nhiên rồi ạ mức lương hưu thì ở với rau ăn nó có cái điều đặc biệt là chúng ta đã công hiến một quá khứ chúng ta đã làm ra thì luôn được công ty trân trọng và chúng trên mức lương đó mãi mãi ví dụ nha em Hải được biết rằng một số ngành nghề ví dụ như làm công việc à, tại vì trước đó thì em Hải cũng có liên quan đến một vài công việc MLM không liên quan thôi chứ không phải là phát triển nhé nhưng mà thấy các anh chị đã đi trước họ đạt các vị trí trưởng phòng giám đốc thì à, sau khoảng một vài năm nhưng mà khi mà vì các lý do cá nhân họ nghỉ việc họ quay lại thì họ phải làm lại từ con số không nhưng rau ăn thì không ạ à bạn đang phấn đấu ví dụ như là hôm nay chủ tịch chạy chúng ta vì các lý do là gia đình chẳng hạn hay là à, anh bảo thôi anh du lịch nửa năm đi anh quay lại em vẫn là chủ tịch và tiếp tục phấn đấu sẽ lên làm chủ tịch trai sao và mức lương nguyên vẹn khi phấn đấu thì đạt mức lương cao hơn tuyệt vời không ạ không có một công ty nào ngoài kia khi bạn đã ngưng làm việc một thời gian thì bạn quay lại được ngay vị trí đó kể cả tổng giám đốc nhé à, đó là điều cực kỳ tuyệt vời đấy là những lý do mà em Hải à, đã phải xem xét và khi thấy ra Rawan thì cơ hội rất là tuyệt vời chắc chắn rồi ra Rawan còn rất nhiều cơ hội tuyệt vời hơn nữa và đặc biệt thì à, với à, công ty Rao là một công ty mạng trực tuyến kết áp dụng cái mô hình à, tiếp thị liên kết để kết nối các cái khách hàng cho đối tác thứ ba của chúng ta thì Rao chúng ta có rất nhiều đối tác và Rao nó là một cái siêu thị về sản phẩm cũng như dịch vụ sẽ là những siêu thị và sản phẩm lớn nhất toàn cầu như ý nghĩa khi mà à, các nhà đồng sáng lập chúng ta tạo nên công ty Rao à, Rao thì các anh chị cô chú đều biết rồi nó là đám đông số 1 dịch từ tiếng Anh ra rất tuyệt vời đúng không ạ như vậy là sau này khi mà Rowan thành công à, ví dụ nó đạt được khoảng từ 1 tỷ đến 2 tỷ người thì chắc chắn Rowan sẽ là một công ty lớn nhất hành tinh và công ty có đầy đủ những cái sản phẩm và dịch vụ chúng ta có à, khi chúng ta cần là có à, có phải các cô chú anh chị thấy một điều rằng là trên điện thoại chúng ta chi chít các loại app và như vậy có nhiều cái điện thoại chúng ta quá tải thì không thể tải được app nữa nhưng với một app Rowan chúng ta có đủ mọi thứ chúng ta có thể mua à, chúng ta đặt phòng khách sạn đi du lịch chúng ta có thể học trực tuyến đúng không ạ chúng ta có thể giải trí chơi game tại đây à, và chúng ta có gần như mọi thứ ở đây và đặc biệt thì hồi nãy là bạn nga có thông báo đúng không ạ có một điều là một đối tác rất là tuyệt vời chúng ta đó là bất động sản hành tinh ấy là một cái nền tảng à, công nghệ 4.0 một nền tảng công nghệ 4.0 à, à, một nền tảng công nghệ 4.0 và à, nơi đây là nơi chúng ta à, đón được một cơ hội đầu tư và Ờ, cái cơ hội mà chúng ta biết về Bitcoin cách đây 12 năm hoặc là Ethereum cách đây từ 6 năm năm 2015 ạ không còn nữa ai may mắn đón nhận cơ hội đó thì hôm nay là những tỷ phú rồi và bất động sản hành tinh ít là một cơ hội để chúng ta có được những cái tài sản cực kỳ tuyệt vời với một số ờ, tiền bỏ ra đầu tư rất là nhỏ nhưng không phải bất động sản mà em Hải đang làm ví dụ như doanh nghiệp của em Hải thì các nhà đầu tư vào đây họ phải có từ vài tỷ mới đầu tư lô đất và trong vòng 1-2 năm mới xin lợi nhuận được 2 đến 3 lần đó là may mắn nhưng trong một thời buổi mà đang bị dịch covid tràn lan như thế này thì xin lỗi ạ bạn đầu tư một lô đất có có khoảng là 2 tỷ đi để năm sau bạn đạt được gấp đôi thì hải thấy là rất khó những người đó là cực kỳ hy hữu à, nhưng với chúng ta đầu tư ở đây thì bao nhiêu ạ? với à, cái vốn khởi điểm mà chúng ta có thể mua được bất động sản trên hành tinh ít à, chúng ta chỉ có mất khoảng bao nhiêu ạ chúng ta chỉ mất có khoảng bao nhiêu ạ? chúng ta chỉ mất có 100 euro là cái vốn tối thiểu và dĩ nhiên tùy khả năng chúng ta chúng ta có thể à, đầu tư nhiều hơn nữa vâng đấy là những thông tin mà em Hải sẽ à, đón nhận và thấy được rất tuyệt vời và đấy là lý do tại sao em Hải đã à, từ bỏ cái doanh nghiệp bất động sản của mình à, và tham gia 100% với Rawan à, thì à, đến đây thì em Hải cũng à, chia sẻ ngắn gọn về cái à, lý do cũng như là tại sao Rawan lợi giá trị tuyệt vời như vậy thì à, em mong rằng là các cô chú anh chị ở đây được à, những người bạn những người thân mời vào phòng Zoom này hãy đón nhận cơ hội rất tuyệt vời này và lan tỏa giá trị thì sau đây em sẽ nhường lời cho chủ tịch và những à, cô chú anh chị chúng ta cùng giao lưu tiếp và à, các cô chú anh chị sẽ hiểu được cái giá trị cực kỳ tuyệt vời mà Rawan mang lại à, cho cộng đồng cũng như cho mỗi cá nhân chúng ta vâng ạ em xin cảm ơn chủ tịch trạch và tất cả cô chú anh chị đã dành thời gian để nghe buổi của đội nhóm Gbit VN hệ thống MyRawan và bản thân em Hải ạ vâng em xin chào và hẹn gặp lại một buổi khác ạ vâng cảm ơn Úc Lê Hải rất là nhiều ờ, anh trong mấy ngày công ty khuyến mại và anh nỗ lực nỗ lực làm việc và anh đã đứng thứ top 61 manager 3 sao các cô chú các anh chị ạ. Có tuyệt vời không ạ trong hệ thống của MyRawan. Và ngày hôm nay anh mới làm Rawan thôi ạ. mà tổng thu nhập của anh đã hơn 25.000 euro. Vậy các cô chú các anh chị thấy rằng là có công việc nào mà nó tuyệt vời đến như vậy không ạ? Vâng, à, cả nhà mình hãy dành thật nhiều bông hồng để dành tặng cho anh ạ. Và em Thắm chúc anh thành công nhanh hơn nữa ạ. Dạ vâng. Cảm ơn em Thắm rất nhiều ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe buổi chia sẻ của em ạ. Vâng ạ. Dạ. dạ. Và sau đây thì à, em xin nhân trọng mời một người chị, một người chị rất rất là đặc biệt. Em Thắm đã từng gặp chị và đã chụp với chị một tấm hình đợt đi Ninh Bình. Và em Thắm luôn luôn ngưỡng mộ chị. Chủ nhật hàng tuần, chị luôn luôn cống hiến luôn luôn hy sinh, luôn luôn giúp đỡ đội nhóm. Và chị có một một người của chị rất là tuyệt vời, chỉ có một mét mốt thôi, nhưng chị đã từng làm rất là nhiều các công việc, chị đã từng tâm sự, chị làm bảo hiểm, rồi chị làm các hệ thống về sản phẩm dinh dưỡng, rồi chị mở kinh doanh tạp hóa. Nhưng khi biết đến Rao One, và ngày hôm nay chị nỗ lực trong vòng 6 tháng, chị lên D1 một lời tâm sự một lời chia sẻ một sự chân thành của chị và một người rất luôn luôn cố gắng cả nhà mình hãy bật cam lên để làm sao đón nhận một cái sự thành công một cái sự cố gắng của chị và em thắm luôn luôn ngưỡng mộ và em mỗi lần em bị nói chung mà bị mà tụt năng lượng thì mỗi lần em nhìn chị là em phải cố gắng nhanh hơn cố gắng làm sao được như chị và ngày hôm nay chị đã tổng thu nhập chị đã hơn 10 tỷ và chị đã nên giám đốc ba sao đó là director ba sao vậy lý do chị thành công nhanh như vậy vậy cả nhà mình hãy comment thật nhiều con số 68 68 để đón chắn nhận chị Lani Thiên ạ à. cả nhà mình hãy bật cam lên nhá để chị sẽ chia sẻ lý do làm sao chị thành công nhanh như vậy ạ à. cả nhà mình hãy bật cam lên nhá vâng em xin trân trọng mời chị Lani Thiên ạ à. vâng xin chào em Tăng Lượng ha MC dạ vâng. rất là tuyệt vời. À, cảm ơn MC. À, cảm ơn um, uh, chủ tịch à, Hạnh đã um, uh, cho Nani Tiên cơ hội giao lưu cùng với uh, cô chú anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thì um, Nani Tiên xin giao lưu một chút xíu. Nani Tiên là người Nghệ An, đang sinh sống và làm việc tại Nghệ An. Thì um, chắc mọi người cũng là nghe câu chuyện của Nani Tiên rồi đúng không ạ? à, khi đến với rau quanh á, thì Nanipin là cái người mà cứ nghĩ rằng rau quanh nó là một sân chơi uh, đầu tư tài chính nó là một công ty sân sàn cho nên là Nanipin không có làm bởi vì trước đó là không biết là mọi người như thế nào cho Nanipin là từng làm các cái công ty sản phẩm mà mọi người biết rằng là khi mà các bạn làm các cái công ty sản phẩm là mọi người được chích ngừa rất là nhiều tài chính là lừa đảo á đấy tài chính là lừa đảo và nó gieo vào trong cái đầu Nanipin vậy và Nanitien từ khi mà làm sản phẩm tới 5 năm không bao giờ dám đụng vào tài chính chỉ còn chỉ có cái câu là tài chính là lừa đảo thôi đó cho nên là khi đến với rau ăn đó, thì Nanitien cũng nghĩ nó là như vậy không chịu làm đến lúc mà Ami là cái người bảo trợ là hỏi lý do tại sao chị không làm thì Nani Thiên cũng nói rằng là uh, sợ rằng nó lừa đảo rồi là mắc công rồi đưa bà con anh em bạn bè vô đây rồi hệ lụy thì uh, Ami giải thích một ờ, lúc không được à, Ami nói với Nani Thiên chỉ có một câu đó là gì à, chị không làm em vẫn thành công nhưng ở đây em muốn giúp đỡ chị để chị giúp đỡ cộng đồng còn rau quanh không giống bất kỳ công ty nào mà chị biết đó là cái câu nói và giúp Nani Thiên quay lại rau ăn và để có uh, Nani Thiên ngày hôm nay um, ngày hôm nay Nani Thiên muốn uh, nhờ những cái comment con số 68 để cảm ơn Ami Phạm là cái người đã bảo trợ ra Nani Thiên ạ à. uh, cũng giống như là thời đầu cũng biết là à, còn ai nhớ không cái lúc mà gì vào ai đi rồi mà đi đòi hai triệu sáu là Nani Thiên đó các bạn cũng nghĩa rằng là nghĩ không làm thì đòi tiền lại thôi về thứ hai là gì tại lúc đó mình ừ, tự nhiên hết tiền nhớ đó chỗ đó còn tiền đi đòi thôi <laughs> đi đòi ai triệu sáu đó các bạn và ami cứ cười thôi ami cứ cười xong đến khi là ami phải um, nói là bây giờ em nói từ nào chị cũng không hiểu Chị xách vali vào nhà em và nani tiên phải bay từ nghệ an vào sài gòn và ở đó học và đi làm cái cái cái cái mặc nhiên của Nani Thiên khi vào nhà Ami á là thấy cường độ của Ami làm việc không gọi là xin lỗi các bạn là không còn thời gian mà mà ăn mà uống nghỉ ngơi nữa làm bạn làm ừ, gọi là không có thời gian để mà mà nghỉ ngơi nữa cho nên là Nani Thiên tự tự tự gieo vào trong mình một cái mặc định là gì à, Ami rất là bận và không thể nào có thời gian đi hỗ trợ mình và mình chính là người phải tự học và phải tự đi xây dựng hệ thống cho mình cho nên ngày hôm nay cho tới tại thời điểm bây giờ à, nếu như ai đó nói rằng là gì à, offline không đi hỗ trợ cho em thì Ami chưa một lần mà nói rằng đi cùng Nani Thiên để hỗ trợ người cho Nani Thiên chỉ có Nani Thiên đưa mọi người của mình đến những cái hội trường lớn và ở đó có Ami và được gặp Ami là thôi còn chưa bao giờ nói rằng là Ami đi hỗ trợ cho người cho Nani Thiên bởi vì gì ạ Nani Thiên thấy rằng là gì ạ họ làm việc hết sức của mình rồi không còn thời gian nữa cho nên là mình tự mặc định cho mình là gì? mình phải học và mình phải làm việc này đó là cái đó là gì đó là cái cách mà Lan Ni Thiên làm để có Lan Ni Thiên ngày hôm nay thì um, ngày hôm nay là Lan Ni Thiên làm là cuối tháng 2 năm 2020 cho tới ngày hôm nay thì uh, uh, hiện tại là Lan Ni Thiên đang đạt từ ba sao thì cũng như là mọi người biết rồi đúng không ạ editor 3 sao hiện tại đang có lương cứng á, là gì từ 55 à, đến 60 triệu một tháng thì ở đây Nani Thiên không muốn nói rằng là gì ạ mình hơn bất kỳ ai nhưng mà gì ạ để bây giờ một người như Nani Thiên mọi người cũng là từng nghe rồi đúng không ạ à, uh, gọi là sức khỏe không được tốt nhưng mà gì ạ hiện tại đang có lương cứng thủ động mỗi tháng từ 55 đến 60 triệu mỗi tháng để mà so sánh với một người nào đoài đó ờ, người ta có bằng cấp người ta có trình độ và thậm chí họ có nhiều kinh kinh nghiệm hơn Nani Thiên nữa thì gì ạ đến mùa dịch như hai năm vừa rồi họ cũng gì ạ họ cũng cảm thấy rất là khó khăn và vất vả đúng không ạ nhưng mà gì ạ khi đến với Rao Anh Nani Thiên đã có được điều này và đây Nani Thiên thường nói với mọi người đây cũng là cái đặc ân của vũ trụ đó các bạn đây là cái đặc ân của vũ trụ đây là gì đây là cái um, cái may mắn của Nani Thiên khi mà uh, quay lại chọn ra quan vậy thì ngày hôm nay Nani Thiên muốn nói với tất cả cô chú anh chị rằng là gì Nani Thiên làm được thì đương nhiên cô chú anh chị và các bạn sẽ làm được đúng không ạ Nani Thiên không đi được bất kỳ con xe nào nha các bạn tất cả là gì ạ À, gọi như là Uber và Grab thôi không tự đi bất kỳ con xe nào nhưng mà Nani Thiên vẫn làm được và nhiều khi Nani Thiên um, chia sẻ những cái bài như là tám bước thành công hay những cái câu chuyện của mình Nani Thiên nói những cái câu rất là khó nghe nhưng mà có người comment lại cho Nani Thiên nói rằng là chị nói mà giống như là tát nước vào mặt người ta nghe rất là thấm ấy nhưng mà Nani Thiên nghĩ rằng Nani Thiên nói lại rằng là gì ạ Ờ, mình không dám quát ai hết và mình cũng không dám la ai hết bởi vì à, gì ạ à, ai làm người đó ăn đúng không ạ? mình cũng không nuôi họ được ngày nào nhưng mà gì ạ à, nó giống như là ừ, mình cứ tự cho rằng là mình như thế này mà mình làm được mà người ta không làm được là là muốn nói rồi đó <laughs> muốn nói rồi đó <laughs> có nghĩa rằng là mình có nghĩa là mình rất là khó khăn đúng không mình từ tại từ đến tại thời điểm bây giờ này là mọi gia đình biết mình làm nhưng trước khi đó mình làm gia đình mình cũng không đồng ý mà người thân này thậm chí bạn bè này ở bạn học này hàng xóm này không có ai là trong danh sách khách hàng đâu bạn thật không có ai là người ở trong danh sách khách hàng của Nani Nanitin hết Thiên làm toàn bộ là người lạ người lạ 100% là người lạ nhưng mà tại sao Nani Thiên làm được mà các bạn không làm được cho nên nhiều khi các bạn tiêu cực mà đến nỗi là Nani Thiên xin lỗi quay ra là muốn chửi đó bởi vì là chửi lúc này không phải chửi mình thấy mình hơn mà chửi là gì mình tệ như vậy mình còn làm được một mấy bản suốt ngày cứ than như thế này than như thế kia là là, ờ, là tự nhiên đổ chân điên lên vậy đó <laughs> chứ thực ra là gì à? mình không có quyền để chửi các bạn bởi vì gì à? các bạn làm các bạn ăn mình làm mình ăn đúng ạ nhưng mà bởi vì à, mình cứ đôi, đôi khi mình cứ nói rằng mình mình tệ như vậy mình làm được mà tại sao các bạn làm không được đó là Ờ, cái bản năng nó tự nhiên nó nói nói nó nó là như vậy cho nên là mọi người cũng thông cảm cho nani thiên ha vì gì ạ vì nani thiên muốn mọi người tốt hơn như là tất cả những cái ngày hôm nay rau ăn có chúng ta phải biết rằng khi mà các bạn đến với rau ăn những thời kỳ đầu tiên đó, nó cũng rất là sơ sài đúng không ạ và chúng ta cũng là gì chúng ta đã gắn bó đã gì ạ đã tâm huyết với rau ăn đến ngày hôm nay Ờ, giống như là gì ạ giống như chúng ta nuôi một đứa con lớn lên tới ngày hôm nay và ngày hôm nay ra quan là gì ạ người ta thường nói không phải là gì ạ nó ngày hôm nay không phải là con gà nữa mà là một con công rất là đẹp rồi đúng không ạ và đó là cái sự cố gắng của chúng ta và cái sự gì cái sự lớn mạnh của công ty ờ, công ty ông chủ của chúng ta là cái người mà Nani Thiên luôn luôn nhớ cái câu nói rằng là gì ạ chúng tôi làm việc nhiều hơn 2 giờ mỗi ngày và chúng tôi làm gì ạ để mang đến cho các bạn có nhiều lợi nhuận hơn và chúng tôi là những người đang phục vụ các bạn nhằm chúng ta cảm thấy tự hào không ạ là những người giàu đó các bạn là những người gọi là những người mà gọi là về công nghệ gần như là số một thế giới đó họ tiền bạc không thiếu đâu nhưng mà gì ạ? họ làm việc ngày đêm chỉ vì gì ạ? mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta vậy thì lý do gì mà gì ạ chúng ta không cùng họ dạ xây dựng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn đúng không ạ cho nên ngày hôm nay khi mà uh, Nani Thiên nói với mọi người rằng là uh, có ai đó nói uh, rau quan khó thì thực sự mà nói với các bạn không có cái gì là dễ nhưng mà có những người là gì làm rau quan cũng nói ở trên diễn đàn rất là nhiều cũng nói ở trên room rất là nhiều nói rằng là chọn rau quan là sự nghiệp nhưng bây giờ vẫn gì ạ đi các cái sân sàn là gì ạ ờ, không có rõ nguồn gốc và nói cho rằng nó là dễ hơn và Nani Thiên nói rằng tại sao phải chọn cái dễ hơn khó đây còn chưa ăn ai dễ người ta làm hết rồi đúng không khó còn chưa ăn ai mà dễ người ta làm hết rồi chứ tự nhiên gì à, mọi thứ sơ khai chúng ta đã gì à, dày công xây dựng công ty đã dày công xây dựng cho chúng ta đến ngày hôm nay đến ngày uh, hái quả rồi tự nhiên đi qua cái thứ miễn phí trên đời này có gì là miễn phí đâu các bạn có gì miễn phí đâu mà làm mà chờ mà gọi là chờ 10 năm 20 năm nói xin lỗi với các bạn chứ Ngọc Trinh cứ nói là cạp đất mà ăn đấy chứ đừng có mà bây giờ ra quan đến ngày hái quả rồi mà còn nói rằng là khó thì Dani Thiên nói nếu các bạn nói mà ra quan khó thì không có cái gì dễ hơn đâu thề luôn đấy thề luôn đấy nó không có cái gì dễ hơn đâu <laughs> thật sự mà nói ha đó đó là gì à? tại vì gì ờ, trong Nani Thiên không có làm tài chính nhưng mà trong suốt cái chặng đường mà Nani Thiên ở trong cái ngành viết nét cuộc marketing này rồi á thì ngày nào Nani Thiên cũng nhận được cái app miễn phí ngày nào Nani Thiên cũng nhận được cái đường link miễn phí và nếu mà đếm công ty đó thì thật sự mà nói đến bây giờ là không thể đếm được không thể đếm được nhưng bây giờ có còn cái nào tồn tại đâu ạ à? không thấy cái nào tồn tại hết nhưng mà gì cũng có rất là nhiều người không biết điều đó bởi vì là gì cũng do một phần vì họ mới đến cái cái thế giới này họ mới vào cái môi trường này và đôi khi Nani Thiên nói đó là gì à, đó là gọi là bài học trường đời ấy các bạn phải trải qua những cái đó rồi các bạn mới lớn lên được cho nên nhiều khi Nani Thiên nói cứ để các bạn làm đi chứ còn không nữa các bạn chưa được làm các bạn khó chịu lắm đó thì ờ, thì ý Nani Thiên muốn nói ở đây là gì ờ, nếu mà tại thời điểm lúc bấy giờ á tại thời điểm lúc bấy giờ nhé để mà nói cái mà tốt nhất á, thì không biết là cái nào tốt nhất nhưng mà cái để tốt hơn và cái mà gì ạ chúng ta thường nói là cái cái, cái, cái con số đúng không ạ thì đang là rao quan đang là số 1 nằm trên cái bảng xếp hạng bonethome.org mà các bạn đúng không thì nếu mà nói về con số chúng ta đang còn con số chứng minh là cái trang web của chúng ta cũng là cái trang web và triệu đô mà đúng không ạ nhưng mà gì ạ ờ, mọi người vẫn không biết điều đó và mọi người vẫn đi những cái gì ạ những cái mà gọi là không có tên tuổi những cái mà gõ lên Google gõ lên cái cái bảng xếp hạng còn không thấy nữa tôi đấy tuy nhiên đó là những gì đó là những cái um, gọi là như các ông các bà nói là đó là cái cái đi đâu cái đóng tiền học phí thôi thì các bạn cũng phải cho các bạn phải dẫn thân vào đó thì các bạn mới lên đơn được mới lên lên được đó thì uh, Nani Viên muốn giao lưu với à, một số anh chị là gì nếu như người mới ngày hôm nay ở trong rau quanh thì họ không biết rằng rau quanh khó hay dễ đâu nhưng mà gì à, những cái người mà gì à, mà đã làm rau ăn một thời gian rồi nhưng mà giờ dạ, đứng núi này trong núi nọ thì cũng như ông Lai Vũ đã từng nói với chúng ta rồi đúng không ạ các bạn suốt ngày cứ đi ở trên lề các bạn suốt ngày cứ đi ở trên lề thì đến một lúc là các bạn bị rớt xuống cái, cái mương thôi và đến suốt cuộc đời này sẽ không có cái sự thành công nào gọi là cái sự thành công mà à, mà bản thân của mình cảm thấy nó thỏa mãn được đúng không ạ bởi vì cái nào các bạn cũng muốn ghé qua cái nào các bạn cũng muốn thì đi đi tới nhưng mà thực ra các bạn không hiểu được rằng là gì ạ làm bất kỳ một việc gì bạn cũng phải cam kết và đặt mục tiêu với nó có nghĩa rằng là trong cái ngành kinh doanh hệ thống này này các bạn phải hiểu một điều rằng là này đừng kỳ vọng bất kỳ một ai cái người mà các bạn nói rằng là họ họ làm được ấy cái ông này ông mà làm nó hệ thống của ông lớn lắm này ông mà làm hay lắm này nhưng mà chưa chắc đã làm được các bạn nhưng mà cái người mà mình nghĩ rằng họ không làm được á thì họ lại làm rất là tốt bởi vì sao ạ à? cái người đó họ cần họ cần cái cơ hội đó và gì ạ họ nghe lời và đương nhiên họ làm được cho nên là có một số người nói rằng là gì ạ Ờ, vì người này đi làm cái này vì ngày này lại làm cái này làm mình mất năng lượng đó là gì ạ đó là bạn chưa thật sự nghiêm túc bạn chưa cam kết với chính bản thân của mình để thực hiện cái mục tiêu của mình còn bạn cứ cứ cứ dám nghĩ rằng là gì ạ nếu như gì ạ à, giống như là anh linh mà tiến giới của nani thiên á đi chia sẻ về xong rồi đồng suy nghĩ bắt tay anh lên trán nói tôi không cần bạn tôi cũng thành công tôi không có bạn tôi cũng thành công các bạn dám phải nghĩ như vậy chứ đừng có cứ nghĩ rằng là người đó không làm là mình không không thành công nếu mà người đó không làm mà không thành mình không thành công á, là mình đang lợi dụng người ta đó các bạn lý do tại sao Nani Thiên phải làm người lạ bởi vì cái hệ thống Nani Thiên lúc bấy giờ á là Nani Thiên từ chối rau quan thì cái hệ thống của Nani Thiên là, là làm chung với những người mà vì trước đây là Nani Thiên làm với Ami này, làm với cô Châu Trang này, làm với Minh Thư này là những người này là làm rau quan trước mà hệ thống của Nani Thiên trước đây là chung với những người này thì Nani Thiên không làm thì người ta vẫn làm như thường mà đúng không ạ? À? Thì gì ạ? Tiến giới của mình đi theo họ thì là đương nhiên là mình hết người đúng không ạ? Và khi mà quay lại làm rau quan thì Nani Thiên nói với Ami rằng là gì? hệ thống của chị đi làm với người khác hết rồi bây giờ chị phải đi làm với người lạ và trong hệ thống Đani Thiên là 100% là người lạ chỉ có duy nhất một người quen thôi quen là quen ở, ở cái hệ thống cũ nhưng mà dạ, cũng chưa gặp nhau bao giờ đấy nhưng mà tại sao Đani Thiên vẫn làm được cho nên ngày hôm nay chúng ta gì nếu như mà nói để mà nói lý do á, thì nó nó có muôn vàn lý do để chúng ta nói đúng không ạ nhưng mà quan trọng là cần thật sự cần hay là cần nửa vời đúng không ạ ờ, Nani Thiên giao lưu cái câu chuyện này lý do tại sao Nani Thiên đi làm người lạ và lý do tại sao Nani Thiên uh, gọi là khi làm mà không bị lung lay đến như vậy là ngày xưa khi mà mới vào làm trong cái ngành network này á thì Nani Thiên được uh, làm công ty Amway thì được học một người thầy là ambassador mà bà, các bạn biết rằng Amway mà ambassador người ta phải là 20 năm 20 năm mới lên được ambassador thì người ta dạy cho Nanitien một câu là gì ạ? À? Bạn hãy làm người lạ chỉ gì ạ? À? Chỉ bạn không ờ, không coi người ta lạ là người người quen cho nên là lúc nào Nanitien cũng thích chia sẻ người lạ thứ, thứ, thứ nhất là gì? Vì họ không biết mình là ai còn nếu như mà thực sự mà nói mà Nani Thiên mà đi ra mà gặp khách hàng là là từ chối nhiều hơn là gặp bạn đúng không ạ cho nên là chúng ta gọi là chọn cái ưu thế của mình là làm người lạ thứ hai là gì lý do tại sao các bạn không thành công đó là vì bạn bạn mong mong muốn nửa vời có nghĩa là sao ngày xưa khi mà Lan đi Thiên đi học ở đó cái hội trường mà đại hội thành công ở đó cái người thầy đó là người Trung Quốc mà học các bạn phải biết rằng là cái vé lúc nào cũng cao lắm luôn và học đi học lại cũng cái câu chuyện đó thôi mà cái vé nó rất là cao thì ờ, thì hỏi lý do tại sao mà có một cái câu chuyện đó mà kể hoài kể hoài mà vé thì cao đến như vậy và ông nói rằng là gì chúng tôi phải ép các bạn tới con đường cùng ép khi nào các bạn không còn cơm ăn áo mặc được thì thôi ông có nghĩa rằng là gì người có nghĩa rằng là gì người ta phải ép mình là gì người, ờ, ông ấy ông nói rằng là chúng tôi phải ép các bạn tới khi mà không còn cơm ăn áo mặc nữa tới khi các bạn phải lựa chọn một là làm hai là chết thì khi đó các bạn mới thành công được đó là những cái câu nói mà gì làm Nani Thiên nhớ rất là kỹ lý do tại sao người có những người thành công thành công cực cao đến là như vậy bởi vì họ đặt họ đặt cái cái vị trí của họ vào cái con đường cùng có nghĩa rằng họ bắt họ đi về Việt Nam họ làm hội trường mà họ phải nói rằng phải lấy hết tiền của mình để gì mình buộc là phải làm không làm là phải chết không à? đó lý do tại sao mà người ta muốn mình thành công đến như vậy đúng không ạ thì không có lý do gì mình không làm cho nên ngày hôm nay đó cũng là kiểu những cái bài học mà nó nuôi Nani Thiên từ ngày bước chân vào cái ngành lễ cuộc này cho nên là khi mà gì ạ khi mà Nani Thiên đã làm rồi á thì Ờ, không bao giờ nó có thể lung lay được và Nano Thiên thường nói với mọi người rằng là gì đã làm là không sợ mà sợ là không làm giống như lúc đầu á sợ là không làm nhưng đã làm thì khó mà ai tán đổ lắm đó đó là cái gì ạ đó mới chính là cái mà giúp chúng ta đến cái điểm mà chúng ta mong muốn chứ còn mà khi mà các bạn là gì ạ các bạn mà cứ đứng núi này trong núi nọ và cảm thấy tiêu cực và ra ngoài nghe tiêu cực các bạn bây giờ mà nghe tiêu cực thì nó đâu còn nghĩa lý gì là đâu các bạn tại vì thực ra trước đây nó tiêu cực còn nhiều hơn bây giờ mà đúng không ạ và Nani Thiên có một cái kinh nghiệm nữa là gì khi tuyển người á là tuyển những người đã làm trong cái ngành network này rồi chứ ít khi mà Nani Thiên đi tuyển một cái người mà bây giờ mà khai phá tư duy của họ ngay từ đầu nữa nó rất là mệt và chúng ta cũng nghe Úc Vũ nói rồi đúng không ạ thời buổi bây giờ là thời buổi không phải là đi đi đi đi dạy tư duy cho một ai đó mà dạy tư duy cho một ai đó là gì ạ có có có các diễn giả rồi còn chúng ta tìm ai à tìm những người cùng chí hướng tìm những người cùng đồng hành để chúng ta đồng hành đúng không còn bây giờ các cái lớp diễn giả các cái lớp dạy tư duy nó nhiều lắm rồi cho nên là mọi người đừng có bị gì ạ mọi người bị mất năng lượng là gì mọi người bị mất năng lượng là mọi người tìm những cái người chưa nằm trong cái lành nét cuộc này bao giờ thậm chí mà bây giờ mà à, bây giờ mà người ta còn nói là chị ơi chị đừng có làm em nghe gì mà nó mơ hồ quá rồi xong rồi đó cái người này mà bây giờ mà các bạn mà đưa vô đây mà người ta hiểu được cũng cũng hơi bị mệt hơi đó đó đúng không ạ bây giờ này có cái gì mà là thật đâu có người hỏi à bờ net ai ít ở được không người ta đi thiên hỏi là bitcoin có ở được không đúng không <laughs> mà biết coi bây giờ tỷ sáu một đồng rồi mà hỏi bờ đai nét ai ít ở được không tại sao mà ở được đúng không ạ à? cho nên là ờ, có những cái thứ mà dạ, nhiều khi là gì ạ um, chúng ta thương họ thật sự đấy chúng ta yêu họ thật sự đấy chúng ta muốn giúp đỡ họ đấy nhưng mà có những người họ họ cách xa vời quá cho nên là nhiều khi chúng ta làm cho chúng ta mất năng lượng nếu như các bạn đủ năng lượng để dưỡng dắt những người đó thì các bạn dẫn dắt còn không gì ạ cho họ đi ra ngoài cho xã hội nó dạy đã cho họ đi ra ngoài cho xã hội nó vậy đó còn chúng ta tìm gì à? chúng ta tìm những người cùng chiều hướng chúng ta làm trước ha đó là những cái kinh nghiệm mà những cái bí quyết mà có để có Nani Thiên ngày hôm nay thì ngày hôm nay Nani Thiên cũng rất là cảm ơn chủ tịch Hạnh đã cho Nani Thiên cơ hội lên đây chia sẻ cùng cô chú anh chị và các bạn thì à, đối với Nani Thiên thì nó đơn giản nó là như vậy Nani Thiên làm chỉ vì à, chỉ vì muốn được chứng minh được rằng là gì ạ người khác làm được Nani Thiên làm được và bây giờ ngược lại Nani Thiên nói rằng là gì Nani Thiên làm được các bạn phải làm tốt hơn Nani Thiên đó cho nên là khi làm thì là gì ạ um, khi làm thì chỗ nào khó thì hỏi offline còn nói gì ạ không phải khó mà bỏ đi khó mà bỏ đi thì vĩnh viễn của cuộc đời này chúng ta không có cái gì là vậy đúng không ạ cho nên là rất là vui để ngày hôm nay được giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ngày hôm nay à, một lần nữa cảm ơn chị Thị Hạnh rất là nhiều và cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn ạ vâng bye bye vâng xin nhường lời lại cho chị ạ dạ vâng, à, em cảm ơn và vô cùng vô cùng biết ơn chị Lan Y Thiên, một chị lãnh đạo rất là tuyệt vời. Các cô chú các anh chị thấy không ạ? từ trái tim cho đi khi chị biết đây là một câu chuyện sự chân thành của chị từ trái tim của chị và em thắm luôn luôn theo dõi và cả đội nhóm em thắm luôn luôn theo dõi chị chị khi mà chị chia sẻ trên phòng room để hỗ trợ đội nhóm hệ thống Myrawan chị nói một câu này mà em rất ngưỡng mộ này ngày trước không bao giờ chị biết xài cái máy tính nhưng khi biết đến Rawan ngày hôm nay chị chia sẻ rất là tuyệt vời các cô chú các anh chị thấy tuyệt vời không ạ thật sự em thắm luôn luôn ngưỡng mộ và mỗi lần em Thắm nhìn vậy này em phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để làm sao đạt giống như chị. Chị nói rằng là chị không biết đi xe nhưng chị làm đủ mọi phương pháp. Chị chia sẻ livestream, chị chia sẻ, chị gửi hết những cái đường link của chị lên các hệ thống. Trời ơi, một người chị em luôn ngưỡng mộ và chị chia sẻ rằng là ngày hôm nay một mình một mình chị mà đứng vào nhoi và rất nhiều các group đó là bán hàng online và những anh chị làm tài chính những anh chị làm hệ thống và những anh chị làm bảo hiểm chỉ cần tuyển nó cho tôi hai người thôi là người đó thực sự tuyệt vời thì chúng ta đã thành công và sau đây thì em rất là cảm ơn và vô cùng biết ơn chị và em sẽ chúc chị thành công hơn nữa chị đã sắp lên chủ tịch rồi đấy các cô chú các anh chị ạ à. giống như xếp hạng của chúng ta ở đấy dạ vâng cả nhà mình hãy comment thật nhiều con số 9 để cảm ơn chị ạ à, và biết ơn chị rất là nhiều ạ à. Sau đây à, thì à, em xin trân trọng mời một vị lãnh đạo của Gbit một người anh luôn luôn cho đi một tình yêu thương, những cái giá trị khi anh biết đến Rawan và em thắng ngày hôm nay cũng biết đến Rawan là nhờ anh. Anh đã cho em hiểu cái giá trị Rawan và em thắng cũng làm rất là nhiều công việc, đó là hai năm bảo hiểm và 4 năm ngành hệ thống về dinh dưỡng. Nhưng cũng ba người mời em làm Rawan, nhưng em thắng cũng giống như chị Nani Thiên, và ngày hôm nay em tiếc là em không đón nhận sớm. Nếu em đón nhận sớm hơn thì em sẽ thành công. Và ngày hôm nay thì đã biết ơn anh Hạnh, đó là vị chủ tịch của chúng ta và Úc Lai Hải đã cho em nhận những cái giá trị. Và sau đây thì em xin trân trọng mời một vị lãnh đạo, đó là anh Nguyễn Đức Hạnh nên chia sẻ tổng quát buổi đua ngày hôm nay và anh sẽ chia sẻ cái giá trị bit token của chúng ta Bnanex để năm sau cô chú anh chị chúng ta sẽ sở hữu ít nhiều được 100 euro hết chương trình khuyến mại này ạ. À. Em xin chân trọng chào đón anh ạ. À. Cả nhà mình hãy comment thật nhiều con số 68 68 đi ạ. À. Chào đón anh ạ. À. Ok. Và lời nói đầu tiên thì à, thành chào tất cả các anh chị thành viên của cộng đồng My Rawan cũng như là Rawan trên toàn thế giới. À, một lời chúc sức khỏe và à, tràn đầy năng lượng đến với các anh chị và sau buổi hợp room ngày hôm nay anh chị có một giấc ngủ thật là ngon và ngày mai chúng ta có nhiều năng lượng hơn để thực hiện cái giấc mơ của mình và à, không quên thành cảm ơn đó là gì cô MC à, đã làm chiếc cầu nói cho đến ngày à, cho đến à, tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay các anh chị ơi à, các anh chị có biết là à, lãnh đạo hồng thắm của chúng ta mới lên Malaysia được mấy ngày các anh chị nhưng chính thức ngày mai sẽ lên Malaysia hai sao các anh chị tuyệt vời không à còn có 5 phần trăm nữa sẽ lên Malaysia hai sao rồi các anh chị cảm ơn okay. tuyệt vời các anh chị chỉ có sự nỗ lực của chúng ta mới quyết định được cái kết quả các anh chị và cảm ơn ờ, đến đó là ờ, bạn Quách nghe nên đã Quách nghe cũng là Malaysia hai sao và bạn ấy rất là giỏi một thân hình rất là nhỏ bé à, nhưng mà bạn ấy làm rất là nhiều việc các anh chị hạnh đã từng đến nơi quê hương của bạn rất là nhiều lần và bạn là một người rất là chân thành các anh chị à, cảm ơn bạn à, quách nga à, đồng thời là hạnh cũng cảm ơn à, là sĩ hải và sĩ hải cũng là người chuẩn bị lên director rồi các anh chị đang chuẩn bị bước lên director rồi các anh chị các anh chị thấy tuyệt vời không và không quên trong buổi tối ngày hôm nay với một vị khách mời một vị lãnh đạo rất là đặc biệt và hạnh luôn ngưỡng mộ các anh chị luôn ngưỡng mộ đó là lãnh đạo Nani Thiên các anh chị và bài học ngày hôm nay à, cái việc đầu tiên thì hạnh cảm ơn lãnh đạo Nani Thiên rất là nhiều đã hỗ trợ đến hệ thống GBVN Tuy nhiên tối đêm nay chúng ta sẽ không có đúng như những cái lời mong muốn bởi vì sao ạ à? bị à, lúc đầu tiên chúng ta bị à, ảnh hưởng về à, rum một tí xíu à, nhưng ngày hôm nay chúng ta được học rất là nhiều cái giá trị từ lãnh đạo Na Thiên đúng không các anh chị các anh chị cũng đã thấy tấm hình mà ngày nay hành ích trên trên rất cho các anh chị rất là nhiều lần à, đó là lãnh đạo Na Thiên à, đó là hiện diện ở ngoài đời các anh chị với một thân hình rất là nhỏ bé à, nhưng đầy nhiệt huyết đầy năng lượng các anh chị và nên lãnh đạo Na Đi Tiên đến với Rao Quan và đã thành công như thế thì chúng ta như thế nào các anh chị Hạnh luôn có một cái suy nghĩ Hạnh không phải là ganh tị nhưng mà Hạnh sẽ là nói là với các anh chị rằng á Hạnh nói rằng tại sao bạn ấy bạn ấy thành công mà tại sao chính chính bản thân chúng ta không thành công các anh chị bạn cao có một đâu đó khoảng một mét mốt thôi các anh chị thân hình rất là nhỏ bé bạn không đi một bất kỳ một cái phương tiện nào mà bạn ấy vẫn thành công thì hỏi là chúng ta cao to khỏe sức khỏe tốt hơn linh hoạt nhiều hơn tại sao chúng ta không thành công và hôm nay rất nhà lãnh đạo Nani Thiên đã cho chúng ta rất là nhiều cái giá trị những cái lời nói mà khắc cốt ghi tâm mà bản thân của hạnh phải hồi nãy giờ hạnh cũng ghi trên những cái tờ giấy là các anh chị các anh chị hạnh vẫn ghi trên những tờ giấy này đó các anh chị các anh chị có thấy tuyệt vời không các anh chị Vậy thì bao nhiêu anh chị đã nghe cái câu chuyện của lãnh đạo Na Ni Thiên tối ngày hôm nay và chúng ta tâm đắc và ngày mai chúng ta sẽ đổi hướng tối nay chúng ta sẽ đổi cái phương hướng lại và chúng ta phải làm cam kết cho bản thân mà làm tốt hơn các anh chị được không ạ được các anh chị được và lãnh đạo Nani Thiên đã là một người thân hình nhỏ bé như vậy và các anh chị biết là lên khi mà cũng đã chuẩn bị để lên cấp chủ tịch đó là president các anh chị đã chuẩn bị các anh chị thì còn gì tuyệt vời hơn mà ok một lần nữa thì thành cảm ơn lãnh đạo Nani Thiên rất là nhiều đã hỗ trợ vào buổi tối ngày hôm nay các anh chị hãy cho một con số 68 để cảm ơn lãnh đạo đi ạ. À. Ok. Và các anh chị Hôm nay Hạnh muốn nói rằng với các anh chị nè Ra quan đến giờ phút này đây đây là những lời tâm sự không còn có lý do nào để chúng ta biện minh những cái lý do nào đó nào là tiếng trên không hỗ trợ nào là tiếng dưới họ không làm việc hay là nào công ty không tốt à, công ty không thanh khoản hoặc là vân vân vân đại loại là như thế thì hạnh xin phép các anh chị là hạnh rất là ghét lý do không có bất kỳ cái gì gọi là lý do bằng lý do chính mình các anh chị ra quan để nói ngày hôm nay Khánh sẽ nói rằng á với anh chị Hạnh không biết dùng bằng một cái từ ngữ gì để tả ra quan tốt cỡ này các chị cho nên một lời nói của ngài Rô Ronald, ông ấy đã nói từ những ngày đầu tiên hạnh làm rawan đó là gì ông muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người trên toàn thế giới mà hạnh tâm đắc câu nói này các anh chị ông nói rằng á bạn nói công ty của bạn tốt sản phẩm của bạn tốt sự đãi ngộ của bạn tốt và tất cả cái gì của bạn cũng tốt đó là ông nói những cái doanh nghiệp ở ngoài kia các chị nhưng ông nhận định cho chính bản thân của Rawan ông sẽ nói rằng á công ty tôi tốt sản phẩm tôi tốt chiến lược đãi ngộ tôi tốt và tất cả cái gì tôi cũng tốt và tốt hơn cả cái tốt thì các anh chị biết là tốt hơn cả cái tốt thì còn cái nào tốt hơn không ạ à? và những câu nói ấy đã đi vào dĩ vãng nhưng lưu luôn luôn lưu trữ lại trong ký ức những cái trong bộ nhớ của những người tâm đắc bản thân hành tâm đắc từng từ ngữ và luôn khắc cốt ghi tâm nó các anh chị và chúng ta đến với ra quan này công ty họ đã lo cho chúng ta tất cả mọi thứ để chúng ta xây dựng cho chính bản thân của mình một doanh nghiệp một doanh nghiệp các anh chị các anh chị hình hình dung đi giống như lãnh đạo Nani Thiên là một cái doanh nghiệp to lớn như thế vậy tuy nhiên các anh chị thấy trong mùa dịch này à, ngồi ở tận nhà nhưng mà vẫn thu nhập tốt hơn cả những cái doanh nghiệp nào đó các anh chị coi có một cái doanh nghiệp nào mà thu thu nhập tốt như vậy không trong mùa dịch những doanh nghiệp toàn là phá sản hết nhưng ở doanh nghiệp ra quan từng cá nhân của chúng ta là một cái doanh nghiệp và mình quyết định cái doanh nghiệp đó mình thu nhập được bao nhiêu vậy thì cái doanh nghiệp của chúng ta là một doanh nghiệp di động chúng ta làm bất kỳ nơi đâu và chúng ta cái sự thu nhập của chúng ta không có bất kỳ một cái doanh nghiệp nào mà hiện nay thu nhập tốt hơn cả nó thật sự vậy thì họ mang đến cho chúng ta một gì ạ một cái cơ hội giống như ngài Ro, Rohan ông ngài đã nói ông muốn thay đổi thế giới từ người nghèo và thoát khỏi cái nghèo để bạn có tiền mua đất mua đai mua nhà mua cửa để lại cho con cháu đời sau các anh chị các anh chị thấy này ở Rawan tất cả những người thành công ở Rawan họ kiếm rất là nhiều tiền giống như các anh chị thấy là hạnh đăng trên group mà nhiều khi hạnh cũng ngại đăng các anh chị và những lãnh đạo khác họ thu nhập á ta nói một tháng họ kiếm về ở đây hạnh không phải là khoe tiền nhưng mà muốn nói để cho các anh chị thấy rằng đó là sự thật và có những cái động lực họ thu nhập mà ta nói một tháng á, họ rút về trong vài ngày là về vài ngày về và về hàng vài tỷ đồng như vậy thì hỏi chứ các anh chị họ tiền về như vậy họ làm cái gì có phải là họ phải mua mua đất mua đai mua nhà mua cửa không ạ mua tài sản không ạ các anh chị vậy thì những lời nói của ngài Rohan và Ronald đối có đúng không một trăm phần trăm đúng không sai tí nào các anh chị nhưng cái quan trọng chúng ta có đủ cái niềm tin hay không nhưng đến giờ phút này hạnh muốn nói với các anh chị nếu như chúng ta còn đang còn đang trong cái tư tưởng của mình còn đang suy nghĩ những lời tiêu cực gì đó hay là chúng ta chưa đủ để niềm tin thì hãy liên hệ ngay người tiếng trên của mình một cuộc zalo thôi một cuộc gọi zalo thôi chứ không tốn tiền gì cả nhưng họ sẽ giải thích họ sẽ chia sẻ cho chúng ta để hiểu hơn cái giá trị mặc những cái cốt lõi tốt nhất để chúng ta thay đổi cho chính cuộc sống và gia đình của chúng ta các anh chị ok và trong thời khắc này đây là một cái thời khắc mà anh chị nên hãy nhìn nhận đây là một thời khắc mà quyết định cho những anh chị nào gọi là số phận hạnh thì không thích nói cái từ số phận các anh chị bởi vì cái từ số có nhiều người họ nói là nói tới họ là họ cứ than rằng đó là ôi do cái số phận của em nó vậy cái số phận em nó nghèo số phận em nó không thành công đồ vân vân nhưng là như có số phận các anh chị họ hay nói rằng giày dép có số thì huống gì con người không có số nhưng hạnh sẽ nói với các anh chị rằng số là số chết khi không ai nói là số sống mà ai cũng gọi là số chết và phận là phận người nhưng hạnh muốn nói ở đây đây là thời khắc để quyết định tất cả cái số phận của anh chị của các bạn là ở đây bạn có tin không ok nếu anh chị nào gọi là số phận thì chúng ta hãy lăn xả vào rau quan chúng ta chịu khó chúng ta hãy tập trung ở rau quan tập trung nha tập trung làm việc á chúng ta tập trung chúng ta làm chúng ta học chúng ta làm chúng ta học chúng ta làm 3 tháng 6 tháng một năm mà anh chị không thành công hạnh trả tiền cho các anh chị nhưng phải làm nhá phải làm và học hàng ngày nhá mà không thành công hạnh trả tiền công cho các anh chị luôn tại sao chúng ta lại cố gắng tại sao chúng ta phải cố gắng đi thay đổi cái ước mơ của ông chủ 40 năm 40 năm nhưng mà tại sao chúng ta không chịu thực hiện cái ước mơ của mình trong vài tháng nửa năm hay là một năm hay là hai năm hay là năm năm cũng vẫn là giá trị mà các anh chị đúng không ạ chúng ta hãy cân nhắc điều này nếu anh chị nào à, có zalo của hạnh thì chịu khó vào trong status của hạnh đấy anh chị xem cái bài vắt vả cam và sẽ thấy được cuộc đời của chúng ta như thế và đấy cái bài này đã đã gắn kết vào với hạnh gồm 15 năm rồi các anh chị các anh chị vào chúng ta nghe và chúng ta ngẫm nghĩ đi chịu khó và chúng ta thấy thấy được như thế này giống như nan lãnh đạo Nani Thiên lúc nãy nói các anh chị chúng ta làm mà các anh chị khi mà đến ra quan cũng tuyệt vời quá tôi cam kết tôi thành công ở round one xong rồi đó thì mình thấy cái gì mình cũng nói cái hay cái đẹp mình nhảy đầu này nhảy đầu kia xong sàn này xong sàn kia rồi nhiều hiện nay là chơi những cái miễn phí ngài Rohan ông nói rồi đâu có cái gì gọi là miễn phí các anh chị không có miếng ăn nào gọi là miếng ăn miễn phí thưa các anh chị đúng không ạ và chúng ta như nhảy đầu này nhảy đầu kia đứng núi này chúng ta trong núi nọ vậy thì làm sao chúng ta thành công đây không bao giờ các anh chị chúng ta có hai bàn tay à mà hai bàn tay chúng ta rượt bắt hai con thỏ thì làm sao nó ruột cả hai đúng không có rất là nhiều anh chị biết đến rau quanh thật sự đó là cái duyên của các anh chị rồi cái duyên to lớn để anh chị bước đến ra quan biết đến ra quan để đón nhận ra quan nhưng tại sao chúng ta không tạo ra cái phúc để chúng ta hưởng hưởng ra quan chúng ta đến ra quan cũng một sức điểm cũng giống như mọi người cơ hội giống như tất cả mọi người nhưng mà mình nói đến ra quan rồi mình nó tốt nó rồi xong rồi mình chạy đầu này chạy đầu kia mình làm thì làm sao mà thành công được các anh chị và hạnh rất là thương các anh chị này các anh chị đi rồi rồi xong đó thì dạ anh chị mất mát hết rồi cuộc đời các anh chị sẽ đi về đâu không có cái nào tuyệt vời hơn cả rau rawan đâu các anh chị nó thật với các anh chị luôn ok chị đừng có nghĩ thế các ơi rằng là ôi tôi đi đi cho ông đó ông khỏi thành công không có đâu không có các anh chị họ vẫn thành công giống như lãnh đạo Nani Thiên nói lúc nãy các anh chị dù Nani Thiên không làm nhưng Ami vẫn thành công chứ không phải vì mình không làm họ không thành công các anh chị và trong hệ thống của hạnh cũng có rất là nhiều người như thế khi hạnh lên director và họ đã lên Malaysia thì họ nói là nhờ họ hạnh mới thành công thì những người đó họ không thèm làm họ ngồi họ nhìn thôi nhưng mà rồi họ thấy tại sao ủa sao mình mình ngồi mình chơi mà ông ấy cũng lên director hai sáu rồi chờ mãi ông cũng lên ba sáu rồi chờ mãi ông cũng lên nữa lại resident nhưng mà quay lại cái túi tiền mình không có cái xu nào hết trơn các chị quay lại cái túi tiền của những anh chị đó không có một xu nào hết cho nên nói một cái câu nói rằng là gì thường thường họ nói rằng là có mở thì chợ cũng đông mà không mở thì chợ cũng bỏ không bữa nào các anh chị đúng không ạ dù không có chúng ta họ vẫn thành công cho nên mình phải là người cuộc sống của mình đó là là gì là sự quyết định của mình cái chứ không phải là cuộc sống mình là sự quyết định của họ vậy thì mình quyết định của mình nhưng được sự hỗ trợ của tất cả mọi người để xây dựng cho một mình một cái doanh nghiệp tốt hơn và trong thời khắc này đây là một thời khắc quyết định cho những anh chị nào cho tất cả chúng ta đang khó khăn như thế nào thì hãy mạnh dạng rằng trong cái thời gian này nè để chúng ta đứng lên chúng ta khẳng định cho cái việc thành công của mình trong cái thời khắc này là thời khắc tốt nhất thời khắc mà thân xin lỗi các anh chị luôn bản thân hạnh một đêm đang ngủ có hai ba tiếng thôi các anh chị bởi vì nó nó quá tuyệt vời nhiều thứ các chị hình dung ạ cho nên đó cho nên nó là gì trong lúc này đây là một cái chương trình mà đặc biệt mà các anh chị biết tất cả các group khác và trên toàn thế giới họ đang năng nổ họ làm việc các anh chị thấy không Hạnh đâu có biết tiếng Anh đâu Hạnh đâu có biết cái tiếng nào ở nước ngoài đâu các anh chị nhưng các anh chị thấy là mấy ngày nay là nào là gì ở uh, Nam Phi Nam Phi cũng có một bạn lên được Malaysia rồi ở Ấn Độ cũng một bạn lên Malaysia rồi ở Thái Lan thì cái bạn kia là lên Malaysia ba sao rồi rồi một ờ, một bạn ở ờ, ở Philippines cũng lên Malaysia và trong cái tuần này lên Malaysia lên rất là đông như thế các anh chị và các anh chị biết trong ờ, những hệ thống đó thì hạnh chỉ có làm việc với những cái người mà gọi là những cái người mà F1 của hạnh mà thôi bởi vì mình hạn hẹp về thứ tiếng các anh chị nhưng mà họ vẫn làm được còn chúng ta thì sao chúng ta chưa thực sự nghiêm túc trong cái việc để khẳng định cái việc thành công của mình như thế nào các anh chị vậy thì trong lúc này đây là gì ạ là nét một cái sự chấn động trên toàn thế giới về một cái dự án là NetDS này một đối tác của Rawa và nó một thứ là sự thật không phải là ngồi đây mà mơ các anh chị cũng giống như những buổi chia sẻ trước mà hạnh nói với các anh chị té ra ngồi luôn đi ra ngoài mới té ra sếp nó mạnh <laughs> cho nên là các anh chị à, trong ngày nay chúng ta không phải là nằm mơ không phải nằm mơ giữa ban ngày nữa mà mọi thứ đó là sự thật không phải là mấy ngày nay hạnh nói rất là nhiều về lan ấy đến với gia đình chúng ta đâu các anh chị quan trọng là giờ phút này đây tới ngày 15 tháng 11 anh chị em chúng ta sở hữu bao nhiêu là nét ấy cơ hội vẫn còn đó nhưng chúng ta chần chừ sẽ đánh mất cơ hội các anh chị sẽ đánh mất cơ hội đừng có nói rằng qua ngày 16 mà anh chị có sách tiền anh chị anh chị có sách một bao tiền anh chị mua cũng cũng không có được đâu thành nói với các anh chị như vậy lúc này giá trị tăng rất là cao rồi anh chị không còn cơ hội đâu bởi vì sao ngày 20 họ sẽ cho chúng ta là một tuần là tới ngày 22 tháng 11 là chính thức ra mắt công chúng trên toàn thế giới chứ không phải là cộng đồng ra ngoài anh chị cứ không biết là anh chị còn nghe không ạ sẽ thấy cứ nghe hết chả nghe nghe sếp ạ à. có sếp ơi nghe dạ, rõ rồi ok cảm ơn chị gì thì quá. các anh chị anh chị ơi anh chị cứ làm một bài toán có phải cái bài toán mà hạnh đã đưa lên giúp cho các anh chị thì anh chị cứ đọc đi chúng ta hãy so sánh chúng ta hãy cân nhắc chúng ta xem thử cái giá trị của nó như thế nào một cái giá trị tuyệt vời mà có vậy anh chị nếu như một số anh chị nào sợ thì cái số tiền chúng ta đang mua ngày hôm nay chúng ta có nhiều cái quyền lợi như thế và đặc biệt ngày 10 ngày 22 tháng 11 với một tốc bitcoin chúng ta được quy đổi là gần 5 euro 4.75 euro thì anh chị dù sao cũng lấy được cái nguồn vốn về nhưng anh tin chắc rằng lúc đó anh chị không anh chị nào giảm lãi bởi vì sao giá trị tăng rất là cao anh chị biết rồi đó trong ngành crypto rồi nó rất là khủng khiếp mà ngày nay chúng ta có một cái cơ hội to lớn như thế thì các anh chị thấy là hạnh đón nhận cái cơ hội này là khi mà trước khi Lanet ra đời và nắm được một nguồn tin từ ngài mắc nết và ông ấy nói rằng có muốn nắm cái cơ hội của năm 2009 hay không chúng ta muốn nắm cái cơ hội của 2009 hay không đó là một cái quan trọng cho nên hạnh muốn nói rằng có bớt cái thời khắc này, này anh chị nào cố gắng nắm đi để thay đổi cái cuộc đời của mình đừng chần chừ mất cơ hội cho nên vậy thì có rất là nhiều anh chị đang ngồi chần chừ hạnh khuyên không đừng nên chần chừ nữa mà hãy thay vì cái chần chừ đó chúng ta phải đi hành động đi các anh chị có nhiều anh chị muốn thành công nhưng mà không muốn thực hiện thì làm sao chúng ta thành công đấy hạnh thì chưa thành công lớn nhưng mà mỗi ngày hạnh cũng phải đang nỗ lực nỗ lực nỗ lực và hết mình các anh chị nỗ lực hết mình các anh chị cho nên đó là hạnh muốn mở kể cho anh một anh chị một cái câu chuyện một câu chuyện của một cái người hai vợ chồng cái người này ước mơ trúng số các anh chị ước mơ trúng số à thì các anh chị biết không ạ à? à, có một cái à, có một cái đình và cái đình này rất là linh thiêng ha cái đình này rất là linh thiêng thì có rất là nhiều người đến đến cái đình đó để cầu nguyện à, cầu nguyện để trúng số thì những ai đến đó cầu nguyện cũng về trúng số hết trơn các anh chị à, nhưng mà vậy thì hai vợ chồng ông này này ông nghe được cái tin là ai đến cái đình đó là về cũng trúng số thì hai vợ chồng mới uh, mua nhang chuối rồi đến để cúng các chị à, mua nhang kho, nhang chuối để đến cúng ở tại cái đình đó và xin xin trúng số à các chị nhưng mà ông vái ông à, ông xin rất là nhiều ông năn nỉ ông nói rất là nhiều nhưng mà hai vợ chồng ờ, anh chị biết sao ạ à? về không mua một tờ với số nào hết và cứ nằm ở trong nhà chờ trúng số rồi các anh chị nằm chờ trúng số mà không mua một tờ vé số thì sau một tháng trời sau á thì hai vợ chồng ông này bực bội bực bội lên và nó cái đình đó nó đập nó khóa ra rồi cung na nhang chuối rồi đầy đủ đàng hoàng sinh sỏ rất là nhiều mà một tháng trời đây nằm ở nhà không thấy chúng số đâu và hai vợ chồng đó các anh chị biết không ạ à? giác búa ra đập cái đình đó và chửi bới um tùm mệt các anh chị cũng giống như chúng ta muốn thành công mà chúng ta không có tập trung chúng ta hành động các anh chị thì không thể nào chúng ta thành công được ok không ạ ok và ngày nay cái chương trình đó các anh chị cái chương trình mà uh, ờ, Lanet IS thì uh, rất là đặc biệt rất là đặc biệt các anh chị à, có phải là chúng ta mua Trước đây chúng ta mua là 50 50 biro đúng không ạ thì chúng ta có 50 cái cụm đất nhưng mà bây giờ là chúng ta có được bao nhiêu ạ à? chúng ta có 75 cụm đất mà bây giờ là nó nhân gấp đôi cho các anh chị về cái bit lên đến 100 các anh chị nhiều không ạ nhiều các anh chị và đây là một cái ờ, tăng cường ờ, tăng cường 100 để ờ, cho chúng ta trong cái đợt khuyến mãi duy nhất này các anh chị à, và những anh chị nào mà mua những cái gói mà gọi là hai nghìn rưỡi bero các anh chị thì chúng ta nhận lên đến 5.000 anh chị thấy nhiều và ít ạ à. giá trị tăng lên rất là cao đó. đây là một sự yêu ái một sự đại ngộ cho chúng ta đó, trong cái cái chương trình Lanet AS này các anh chị cho nên đó um, đến ngày hôm nay là ngày 9 rồi đúng không ạ à, đâu đó chúng ta còn có 6 ngày nữa thôi các anh chị đâu đó chúng ta còn có 6 ngày nữa thôi vậy thì trong 6 ngày này anh chị sẽ quyết định được rất là nhiều thứ à, rất là nhiều thứ để chúng ta sở hữu để chúng ta được uh, nhận những cái quyền lợi tuyệt vời nhất à, để chúng ta được thăng cấp vân vân rất là nhiều thứ ok không ạ cho nên mọi quyết định là ở chỗ anh chị nếu anh chị nào à, chưa hiểu gì thì chúng ta sẽ có là gì ạ chúng ta sẽ à, có thể là liên hệ đến tiếng chê của mình hoặc là ở trên phòng Zoom à, thì được hỗ trợ cho các anh chị rồi à, cuối lời thì à, xin chúc các anh chị vào buổi tối thật an lành à, thật hạnh hạnh phúc và à, ngày mai chúng ta có rất là nhiều năng lượng để tiếp bước trong cái việc thành công của các anh chị ok không ạ Dạ Xin vâng. Chào bà. Vâng ạ. Biết ơn ờ, một vị lãnh đạo của chúng ta rất là nhiều. Các cô chú, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? À, sếp là một người luôn luôn cho đi và năm hôm á 11 rưỡi đêm đêm hai anh em vẫn còn đang nói chuyện. Vậy thì á sếp nói rằng ngày hôm nay cái cơ hội để chúng ta khi công ty ra chương trình khuyến mại. Vậy thì chúng ta hãy còn mấy ngày nữa thôi các anh chị ạ. Ít nhất gia đình Mai Dawan của chúng ta ít nhất cũng phải sở hữu được 100 euro để nhận những cái giá trị tuyệt vời tại vì sao mà em thắm luôn luôn à, tại vì 2016 em thắm đã mất hai bitcoin các anh chị ạ vì nếu lúc đó em thắm không không nhớ cái mật khẩu gmail và lúc đó em mua lúc em giai đoạn đầu tiên đó là em mua có 3 triệu thôi 2015 em mua có 3 triệu nhưng mà khi mà lên mười mấy triệu một bit và lúc này thì không còn cái à, mật khẩu gmail nữa và khi mà em thấy được này chương trình này em luôn luôn muốn giúp cho mọi người hiểu được cái giá trị và kể cả úp lai hải cũng vậy anh em nỗ lực làm và ngày hôm nay thì à, vô cùng vô cùng biết ơn ừ, sếp và tất cả các anh chị em đã phòng room buổi tối ngày hôm nay để chúng ta giao lưu học hỏi Dạ vâng ạ, và sau đây thì à, biết ơn sếp rất là nhiều. Cả nhà mình hãy dành tặng cho sếp thật nhiều con số 9 để tỏ lòng biết ơn sếp ạ. <clears throat> Dạ vâng, à, sau buổi room thì em chúc tất cả các anh chị em, các cô chú một buổi tối có một giấc ngủ ngon và ngày mai chúng ta lên kế hoạch tiếp để còn có 5 ngày thôi các cô chú anh chị ạ à, chúng ta sẽ cùng nhau chiến nhá để chúng ta sẽ cùng nhau được à, nhận những giá trị tốt nhất ạ à. dạ vâng à, cảm ơn cả nhà 5 phần trăm tối nay lên cho đủ luôn he <laughs> tối nay đủ luôn he à, chúc anh tắm sẽ đạt được cái vị trí manager là hai sao trong sớm mai mở mắt ra là là thấy mình lên hai sao rồi Dạ vâng ạ, em đang cùng các chị à, cảm ơn à, à lãnh đạo Net Ni Thiên nhiều lắm. Dạ vâng, vô cùng biết ơn chị À, trong à, trong cái chương trình tới thì Hạnh sẽ mời một vị à, lãnh đạo là một nhà báo rất là lớn à, sẽ về với GBVN của chúng ta các anh chị ha. Rồi. Các chị dạ có vâng. mong chờ không? Dạ. dạ có sếp ơi. Ok ok. Rồi, chào cả nhà.